hai ai người ơi lạ là tim mình như đang vỡ tan mình anh thu sinh mang thương đau bằng mong sao em mau quên đi gì vang xưa lời yêu đó lúc trước đã em xem như hai chúng ta chưa bao giờ quen nếu lúc trước tình yêu không nói được mộng mơ kia không giữ lâu thì ngày nay đi chung con phố quen sao không chào nhau đừng nói nữa chi em thêm đau lời yêu đó lúc trước đã có có gian nhiều tình đã hết có mấy tiếc nuối cũng như không thì hãy xem như ta chưa quen biết nhau hai người xa lạ tình yêu đó lúc trước đã có trước đã có rõ ràng nhiều từng đêm xuống nước mắt ướt đẫm nhớ em nhiều đừng dối gian nhau cho thêm ba xót xa hơi ơi người ơi